Mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh được cho là một bài thi xa hình trong việc thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô khiến cư dân mạng xôn xao, ngoài việc cho xe chạy thẳng, ghép xe ngang dọc, đi qua vệt bánh xe, di chuyển rích rắc. Tài xế còn phải cho xe ô tô thực hiện các bài thi khác rất khó, dù chưa xác định được chính xác đoạn clip này tới từ quốc gia nào, ở đâu và có phải là một bài thi bắt buộc hay không nhưng đoạn clip vẫn nhanh chóng thu hút hơn 1,0 triệu lượt xem trên mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải. So me give it up, so me give it up, so me all my girls. Turn up them pretty up, bitch, papa, you can. Move. Oh, oh, oh, yeah, you are honest, girl. I wanna be the papa, you can. Move. Música